và các bạn cũng thể đọc này là giải thưởng Aerobe này sẽ được phân phối vào ngày 10 tháng 3 nha. Ok thì link tham gia Aerobe mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cái comment đầu tiên được ghim ở phần miền Hoa. Để bắt đầu làm Aerobe các bạn nhấn vào nút Start ở góc dưới màn hình này. Ok sau đó các bạn sẽ nhập kết quả của phép tính này ha. Thì trước khi nhập các bạn nhấn vào Continue để tiếp tục cho mình này. Ok thì 71 44 thì bằng 27 nha. Mình sẽ nhập 27 vào này. Sau đó nhấn gửi ha thì lúc này sẽ là một giao diện như này nhá đó thì ở đây các bạn có thể quan sát thấy này là phần thưởng Aerobe này sẽ trao thưởng cho 2000 suất random ngẫu nhiên nha và cũng như là có 200 slot dành cho 200 người giới thiệu nhiều nhất ha top 1 thì bạn sẽ được 1000 đồng token Lunar Pass này rồi top 2 đến top 10 các bạn sẽ nhận được 500 đồng token Lunar Pass kế tiếp nữa là top 11 đến top 50 hay top 51 đến top 100 và cùng là top 101 đến top 200 thì bạn sẽ được 120 đồng token Lunar Pass ha Ok thì tham gia group này chúng ta sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản nhá. Thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh và nhóm Telegram của dự án nhá. Các bạn nhấn vào Telegram group này. Sau đó kế tiếp các bạn nhấn vào roi ở góc dưới màn hình để tiến hành tham gia group nhá. Sau đó chúng ta quay trở lại này. Kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh Telegram, các bạn nhấn vào channel này. Sau đó nhấn vào roi ở góc dưới màn hình này. Rồi quay trở lại ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter cũng là retweet bài đăng được ghim ha. Các bạn nhấn vào on Twitter này. Kế tiếp chọn open để mở này. Sau đó các bạn nhấn vào follow theo dõi ha. Rồi kéo xuống này. Tìm đến bài tweet được ghim nha. Ở đây thì các bạn sẽ like thích cả team này. Sau đó nhấn vào biểu tượng này này. Chọn trích dẫn tweet tức là code tweet cho mình ha. Thì ở đây các bạn sẽ tag ba người bạn cho mình nha. A còng Hoàng Giang Share này là bạn đầu tiên này thì chuyển thêm ấy, bạn có thể follow theo dõi cái bạn với tài khoản Twitter của mình sau đó tag mình cũng được ha rồi bạn thứ hai là bạn a cộng hoàng giang gbo này và bạn thứ ba sẽ là a cộng hoàng gia Europe nha sau đó các bạn nhấn vào truy lại ở góc phải trên cùng này thế thì bạn quay trở lại ha như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví BF20 tức là BSC ba Binance Smart Chain của chúng ta nha như ở đây thì mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví Trade Wallet ha. Thì giao diện gia chủ các bạn nhấn vào mục Smart Chain này. Đó, sau đó nhấn vào nhận ha. Sau đó các bạn nhấn vào sao chép để tiến ảnh sao chép địa chỉ ví BF20 của chúng ta trên ví Trade Wallet ha. Kế tiếp quay trở lại này. Và trước khi quay trở lại các bạn nhấn vào đăng cho mình ha. Rồi thì ở đây boss sẽ hỏi là chúng ta đã tham gia kênh Telegram chưa? Thì mình đã tham gia rồi, mình sẽ nhấn vào đăng để xác nhận này. Kế tiếp chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản Twitter của chúng ta nha. Các bạn quay trở lại Twitter này, nhấn vào biểu tượng avatar này ha. Thì bạn quan sát này, là ở mục dưới tên ấy, a còng hoàng xe chính là username người dùng tài khoản Twitter của mình nha. Đó. Sau đó bạn quay trở lại và nhập vào này, a còng hoàng giang xe. Nhấn gửi ha. Rồi kế tiếp nữa là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh Telegram quảng cáo và follow tài khoản Twitter quảng cáo nha. Rồi các bạn nhấn vào Advertiser Channel này thì mình đã tham gia rồi thì mình sẽ quay trở lại ha tiếp theo mình sẽ nhấn vào on Twitter này chọn open để mở ha thì bạn quan sát này là mình cũng đã follow theo dõi rồi nha kế tiếp các bạn quay trở lại nhấn vào đăng để xác nhận này rồi sau đó các bạn sẽ nhận địa chỉ ví BF20 của chúng ta nha chúng ta sẽ dán địa chỉ ví BF20 của chúng ta trên ví chưa connect vừa nãy vào đây ha nhấn gửi này Thứ này sẽ lên một thông báo là Congratulations, tức là chung bạn đã hoàn thành Aerobe ha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 tương đương với 5 đô hoàn toàn miễn phí 100 trăm đấy thì bạn nào thấy video này hay hữu cho bạn ấy nhấn tiếp một like một subscribe cho kênh youtube Hoàng Giang Crypto nha Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều còn bây giờ hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto bye bye xin chào